clip này Kiệt nói về à, Phật và văn Âm là có thật nhưng chút xíu về chuyện của ông anh chết với hiện tượng giống như là ta nói giảng sanh đó. Chứ mình cũng không dám nói sầu vấn đề này cái này để cho mấy thầy giỏi giảng à, ngồi ở đây nó yên tĩnh trong nhà với đứa nhỏ nó ồn với sao hè <coughs> thì cách đây năm tháng năm hai mười à, lăm lúc mua cái núi thiên long sơn á có bữa ngủ nửa đêm đang mệnh thằng sẵn buổi chiều không bệnh gì hết nửa đêm <laughs> trúng gió lạnh cảm rung đắp chụp cái mền cũng lạnh rồi từ từ cái không biết gì hết tối thôi xỉu luôn à, thì à, sau này à, mấy vị mới nói là lúc đó là hồn nó liều khỏi xác rồi trên lúc đó nó chư vị phật hoặc bà âm nhét cái hồn vô lại thì bắt đầu đi qua bên à, mấy vị kêu qua bên phòng phật nhà việt thờ phật lại lúc đó ngồi thì khi mà phật bảo âm về trong mình cảm mình à, mình thấy như người mình nó nhìn nhện phủ mặt như là mấy gì vuốt mặt rồi vậy đó rồi xong cái gì kêu um, chắc lúc đó Phật Hoàng um, gãi nước đầu hay sao còn ngoài đời của mình á, thì mấy cái chai nước mà mình ở Mỹ mấy chai nước thấp thấp mà này cúng trên bàn thờ lúc nào ở nhà nào cũng nên để như vậy rồi kêu lấy ra gãi đầu ba bốn giọt rồi uống vô hữu hiệu đó là sau này ờ, qua cái tuần sau khỏe đầu lại ờ, thì mình mới biết là thiên ma bữa đó nó, nó kéo tới miền bắc cao ly mây đen kình kịnh luôn khi mình bắt đầu khởi tâm làm một cái chuyện gì mà tốt hay là gì bữa nó không có ưa quýnh dữ lắm cái chuyện đủ điều nào nó làm cho em mình quýnh mình chửi mình rồi ờ, tiền không cho tôi đặt football mà cứ đi đổ xi măng hoài làm đủ chuyện rồi làm xào xáo trong nhà cơ xưởng nhân viên quậy đủ chuyện không phải là đơn giản như người thường muốn xây cái núi như vậy biết bao nhiêu muôn trùng ngày nào cũng bị hết hàm quan này kia lòng bị mấy thầy mấy huynh phật tử đâu dũa nữa nhất là phật tử <clears throat> chửi la sao thờ thần làm gì ngộ đủ chuyện nhưng mà làm thật sự cái núi khi mà xây ra là đò, toàn là mấy gì điển vô chỉ cách xây dựng người đặt này kia phải dung hòa mà đó là đang nói về đó, chứng minh Phật Nam có thật chứ không có phải như mình có bà chị bà chủ trì ở bên chùa hắc sĩ tinh sát học tâm <coughs> ở Gịch Giá nó có nắm chùa lắm á vĩnh long à, tùm lum ra chung là khi mình về mình năn nỉ hoài cho em xây cái tượng phật bạn em ở chùa nước định không cho không tin thì qua mỹ thì học tịnh độ mà ở à, gốc gia đình đó hồi xưa sư bác đó là bên thất sĩ bữa nào mình kể chuyện sư bác sáng nay kể luôn cho rồi nó móc quên bác hồi à, trước 75 ông làm trưởng tôi chưa hỏi quân tướng rồi dữ dằn lắm có ông bữa tự nhiên lên tuốt trên sân thượng ấy ngồi thiền tịnh khẩu cái đi tu luôn mấy chục năm về nhưng giờ ông thành phật rồi mới à, thường xuyên cũng hay nói chuyện với ông lắm nhà có chuyện rắc rối là ông giải ông thành phật nhỏ hiện giờ ông cũng đang lo cho mấy ông đệ tử ông ở thốt nốt ông hiện hữu chứ không có phải mà mất đi à, thành Phật rồi đây cũng vẫn làm tiếp tục thế gian rồi, <coughs> trước nhiều nạn lắm sư sư bác cũng cứu kêu đem à, trái cây ra ngoài sân khấn cứ nằm mơ thấy ổng nha ổng kêu làm gì mà làm đó ổng à, theo dõi ổng độ rồi mấy sư phụ nữa thì khấn thì qua nạn thường á mình cúng ngoài sân á cái cây thôi bông thôi không cần gì à, hữu hiệu lắm tại chữ thiên à, đi tới đi lui lạng qua lạng lại thì à, thấy thì tấu lên cao vậy đó còn mình đang à, chủ đề bên nay phật quan âm có thật đó là kinh nghiệm qua à, lúc đó phật quan âm cứu rồi mà bên ờ, ờ, nam tông với bắc tông thì ờ, mình học học kiểu bắc tông cũng ngồi thiền hay nam tông ở khúc giữa bên nào cũng trúng hết mà không biết làm sao bên bà chị phá một chiều xây tượng một bà ngâm tới bữa nào về hỏi chịu không chứ rất là linh hiểm ừ. còn nhãn xanh mình có manh thứ ba tên ngô hữu thọ mất năm khoảng năm 26 rồi 15 16 mà trước khi ông mất á, trên cho biết cái kiệt lúc đó bay về bển trước 3 ngày ba ngày á, mà lúc ông sống mấy chục năm á ông khờ khờ cũng không làm phiền ai có nhiều tiền ấy xin cũng cho rồi đi vòng vòng vậy đó chứ cũng không có làm ăn gì tiền là mình nuôi ông không thì cái um, tự nhiên có một bữa ông lấy hết quần áo ông đi đốt ông ở cái nhà nhỏ nhỏ riêng ở ngay tỉnh sáng học tâm ở ông hòa ông đi đốt xong cái ông kho nồi thịt kho trứng ông ăn ngon lành sáng cái ông nằm thẳng mặt mặt hồng hào được chán ấm rồi cũng y như mấy thầy nói giảng sanh vậy đó thì lúc đó à, kiệt về về thì đưa ông đi đưa đi miệng còn cười nữa chứ <laughs> ngộ lắm thì mấy vị nói là muốn hứa là à, bữa nay lỡ đây nhắc luôn để muốn làm kỷ niệm cái clip này luôn ông nói 50 năm sau trở ờ, xuống đầu thai là họ ngô lại bữa giờ ông mất cũng 4 năm 5 năm thì cái hiện tượng đó đó thường á, thì ở ngoài đời mấy thầy nói là giảng sanh ấm đầu ấm ngực ờ, bụng ờ, là bàn chân nữa thì này có thiệt cái đó có à, ổng mặt hồng ấm nhưng mà thật sự không có phải về ờ, hạ phẩm hạ sanh này ờ, gì hết trơn mình không có dám nói cái này sẽ đụng chạm mấy thầy thật ở ở cõi ờ, cõi trời đau lợi á, là đã dữ lắm rồi còn nếu không ở cõi tứ đại thiên dương ở núi tu vi nó cũng có mấy trường học mấy trường đại học chảnh mấy vị bồ tát á chảnh dạy á đó là giảng sanh là tới đó là giữ còn mấy thầy mà tu giỏi á, theo mấy mấy vị giảng biết mình biết mà ngoài đời à, không biết không, sách không có sách nào nói mấy này được những mấy thầy giỏi về cõi à, thứ năm thứ sáu cõi đau lợi hay là mấy gì mà tu thiền siêu nữa cõi uh, sắc giới vô sắc giới giữ chứ đâu đâu phải là mà mà, mà mấy cái đó hơi xa thì để mấy thầy lớn giảng chứ theo kinh nghiệm đó là ông nhà có ông anh những cái gì kiệt nói trên mấy cái clip này là kiệt phải có trải nghiệm qua thì mới dám nói ngoài ra kiệt không bao giờ dám đụng sách vở tại kiệt chưa từng đi tu nhưng mà cũng kinh cũng hiểu cũng hay cho nên không có mua không có không có nói dám nói đụng cái này cãi ông lại mấy ông thầy nhất là thầy về thời đại ờ, thì ông anh ông ông mặt đỏ ấm cái đầu mà đến um, mới biết là ông ông về ở um, ở núi tu vi thôi ừ, về đó học ở trên đó học khóa ba má giờ cũng ở trên đó tức là những người mình có phước á, hiền á, tu hiền làm công đức á, thì giỏi lắm cỡ đó cỡ trời thôi chứ cũng không phải là ai mà cũng thành phật á à, tôi nửa đời đi cướp mà nửa đời còn lại tôi tu rồi khi tôi giảng sanh tôi thành phật cái, đó chuyện không <laughs> không phải vậy à, mình biết tới đó mình nói tới đó chắc à, còn bác mình tôi cả đời á ổng thành phật nhưng mà phật nhỏ thì à, cũng có lực nhưng mà lâu lâu á, ngồi thiền thì à, thỉnh sư đẳng về bác ruột về thì cũng dạy dỗ mấy câu rồi cũng sẹt đi thật đi thì ông nói ông đang lo cho cái chùa giọng ở thốt nốt đó là trong nhà về củ quyền ấy, là mình phải có ổng là giống như coi hết của quyền của họ ngô cái gì nói ừ, là người đức độ nhất cho nên trong nhà cũng có thợ thì um, rất là thật và thượng đế công cũng rất là thật à, sư phụ cũng thường về cứ từng hai tuần lên núi ngồi ngay tượng sư phụ không cầm cái quạt cũng gõ đầu cũng dạy mà sư phụ dạy thì toàn là cho thơ không à rồi về mình mới chiêm nghiệm à, có mấy lần cái à, mình thấy thế giới đảo điên hãng xưởng ờ, năm ngoái mấy công ty năm ngoái ờ, kinh tế ờ, quá trời bèo mất mấy chục triệu hãng lỡ mất phụ nói con tâm không có yên cái ông trả lời rất là ngắn gọn ổng là hay siêu á mà ngắn gọn mà mình chi cứu ra mấy lời cũng dạy hay lắm nói khi nào tâm không yên thì lấy trí còn trí không yên thì lấy tâm không cứ nói tới nó luôn ngược vậy mình nghĩ là đúng á ừ. Thế là mình lấy cái này mình khác cái kia lấy cái kia khác ngược lại à, thì à, mình rất gần sư phụ Cũng ông dạy hòa thượng tới công lúc nào sư phụ cũng à, nói mỗi lần mà mình khấn á mình đừng có khấn cho riêng nước việt hay là riêng gia đình mình khấn cho thế giới tại những tiền kiếp thì cũng là gốc người ờ, người hoa nhưng mà mấy này mình đang chủ đề mình nói về phật âm quá thật chứ ờ, người hoa, tổ tiên của mình là vua thần nông vua phục hy chứ không ờ, mà mấy người từ cháu mấy người quản nó cũng là người việt nhưng sợ họ không hiểu từ từ đi sau này nói mấy vụ này còn còn người ta nghĩ là thượng đế công ổng là người tạo nhưng không phải Thế là một kiếp cuối cùng ông ông là một vị Phật rồi. Ừ, thì ông sát ở trên núi thì ông Sơn đó, có 18 nhà là hán trện. Hồi xưa đó không có biết cái à, con lần à, con lần cái gì kêu đi tìm một cái cây cây mà nở anh năm cái bông sen vậy nè ủa mà cây gì mà năm bông sen mà cây vỏ màu trắng nữa mà đi tìm hoài cả cái núi không ra vì mấy ngày cũng không ra nhưng mà cuối kiệt cuối cùng ở phía bên hông cái núi có cái đó thật à cái gì ở trọng ở cái chỗ cây đó thì gần chỗ điện ngọc hoàng tuốt trên đó, phía bên hông nó đã có thì à, những cái chuyện mà nhiều lúc mình không biết mấy gì mới mới dạy mình cũng giống như cái à, ngay chỗ điện mẫu có cái lõm vậy nè nó giống như cái bàn chân vậy đó lúc xưa ngồi thiện đó cái ông xích cước đại tiên đó, là bác tiên đó ông nói cái này ông đạp xuống cái lỗ này đó, ông làm cái dấu đó đó quảng hồn bắt đầu mới đi uh, việt nam làm mấy cái miếng đá nó khắc uh, để uh, lưu niệm cái bàn chân ổng ở chỗ uh, đó là, là nhiều chuyện lắm có lâu ngày cũng quên là lúc thời gian đầu nói chuyện thường xuyên với em với ngài lắm rồi lúc mà xây cầu thang bằng xi măng từ ở dưới dưới chân núi đi lên bữa xây xong kiệt là người đầu tiên lên tại trời xi măng khô là sáng sớm là mình mình uh, xây đinh để mà đi thử đi thử cái sản phẩm của mình mới vừa làm xong thì sáng sớm gì ấy là đi đi thì uh, thì mấy vị trong cái thiền định mấy vị nói là mỗi một cái bước đi mà trên cái cầu thang đó đó lúc đó phật bảo đứng giữa rồi mấy vị phật đứng xung quanh vậy nè chứng chứng cái cầu thang đó thì mình nói cái này nó câu siêu miệng <laughs> ta nói mình đấy à, nói là lúc đó mẹ nói sau này nhân loại nhờ cầu thang này mà được về trời nghĩa là khi lên lên đó là tự nhiên tâm hồn người ta nhớ về <coughs> sâu xa trong cái thâm thâm trí nhớ về à, thiên nhớ về tâm linh chứ còn ở dưới mình cứ đi làm biêu bọt rồi lăng tăng lăng tăng rồi lo con lo cháu rồi à, việc làm đó không nhớ đó, à, thì trên có nói cái câu đó thao này đúng thật nhiều người bực bội cỡ nào lên đi bộ lên cái là mệt mệt nữa, gặp cảnh đẹp nữa gió mát nữa khỏe khỏe ờ, <laughs> thì đó y như mấy lời gì mấy nói những gì mình nói là những cái mấy gì nói chứ mình không có dám chế thêm trong nhà đừng có nghĩ mình không có cần quảng cáo lên nông sơn bữa hổm tết bao <laughs> chục ngàn người lên overload mấy thằng khao đi giờ nó cũng vậy mình kìa bữa giờ đóng cửa bị corona biết như người muốn lên gọi điện thoại email ô ngày nào cũng có chăm cú điện thoại gọi hỏi chừng nào mở cửa <laughs> đó là một lần mình chứng nghiệm Phật bảo ông cứu mạng rồi à, những năm trước sau này em à, mỗi lần là à, đó này nữa mỗi lần bệnh lặt vặt ở trong nhà vậy đó thường thì không có bệnh ừ mấy gì kêu trên mình á hay dân thuốc nhức đầu thì mình cứ lấy mình bỏ miệng mình uống nước đừng làm vậy à, cứ để đầu khấn thì ở trên điển vô cái viên thuốc thì nó thành ra giống như mạnh hơn hiệu lực hơn mình à, nói này ta nghĩ là ta dị đoán nhưng mà thiệt mà đạo Phật tin à, tin chứ còn không tin à, đừng tu không tin thì giống như cái đám mà bình luận viên AK47 của của Trung Quốc nó nó nó trả lương cho mấy đứa trẻ Việt Nam nó quậy phá trên trên mạng đó thì nó mình gọi là tam bất năng rồi vô bó tay với tôi đó rồi à, thì uh, thật là mấy gì dạy chuyện vậy những gì kiệt nói ở đây là mấy gì dạy phải nhớ gì nữa nước cũng vậy nước thì thay vì mình uh, lấy ở trong bệnh mình mình uống thì mình để mang thờ mỗi lần đi làm lấy hai ba chai uống tại vì nó nó, nó khác á ừ. bệnh hoạn hay là thuốc để lên khấn trong mấy comment á, này Kiệt nói thấy cái mấy comment mấy người ta hỏi thì ngồi Kiệt nói thôi à, thì ai mà muốn um, hỏi gì cứ bỏ vô comment thì nhớ tới đâu việc nói cái đó chứ à, nói lùng xung nó lạc chủ đề hết thì chủ đề có nhiều người không hiểu Phật Bà ngâm có thật không thì thẳng này cũng nói cho bà chị mình biết luôn à, có thiệt chứ không phải là không có thiệt đâu và chỉ mình á, cốt á, là đàn ông đệ tử của ông sơn thần à, tiểu đồng vậy đó không biết bà đầu thai làm sao bà làm chị mình còn đi tu nữa bà có hiếp mình à, cứ không có không có hiểu mà mình giải thích à, không tin thì uh, quan trọng là làm sao miễn hiền làm chuyện tốt là được rồi chứ tôi không có làm gì hết. mà mỗi lần à, trước cái tính xây cái tháp ở phú quốc tháp đó mà ra đời được đem hết những nhông linh mà chết corona hay là chỗ thời chim thành đó. ở trên mấy gì kêu thời đó xây năm 2015 16 đi vòng đi qua lại xin giấy phép không á tốn cỡ um, 500 ngàn đó mà cuối cùng xem được tạ phá mà trong khi cái tháp cái tháp thiên mà tức nghĩa là trên trời có cái tháp đó rồi bắt đầu trên hạ xuống ở dưới mình chỉ làm à, cái tháp bằng xi măng thì là nó có điểm vô thì tháp thiên thì làm thờ tam thế phật để mà à, cho chấn cái nước việt lại lúc đó đến xây phú quốc à, để đừng có mấy cái vụ mà nó chiếm đất mình này nọ phong thủy gì đó mấy gì kêu xây ngay đó đó cuối cùng xem được tốn khoảng 500 cái à, ban à, tôn giáo ở gạch giá kia mới lên hỏi à, người em của sư cô xây cái này có có hữu ích không bà nói không <laughs> không biết sao bà trả lời vậy cái đó là tội chết phạm thôi tức nghĩa là mỗi cái lối tu á, mỗi người mỗi ý miễn sao tốt cho ra thôi giống như việc làm gì thờ thần nó trên nút miễn sao tốt cho đại đồng là việc làm chứ không có nghiêng về tôn giáo hay là cái ý của mình hay nam tông bắc tông nãy giờ mình nói vòng vòng cũng là cái sự dị biệt thờ xây tượng phật quan âm ngay chùa của mình luôn tiền của tôi mà tôi xem không được luôn rồi mình làm theo ý mình nó cũng bị cản đó tội dữ lắm á ừ cũng khấn và bả hoài nên mới bị bệnh mệt tại vì mấy chư vị xung quanh biết hết duyên chưa tới chứ phải mà xây cái tháp đó giờ đâu có vụ bán cho Trung Quốc chín chín gì đó chín năm gì đó nửa đời nửa đạo rất là khó nếu mà đời thì à, gia đình anh em vui vẻ đó. tiền bạc thoải mái còn á, tiền của mình đó là không phải của mình của phật không làm chuyện là phải có đúng ý nghĩa mà trong nhà cứ ờ, không hiểu cái nghĩ mình mình đồng tiền á, của hãng làm ra đó, trên cho là phải xài đúng còn nếu mà cho không đúng á, việc là người bị nghiệp bị tội hôm nay nói để cho họ coi họ biết luôn chứ không phải mình ấy à, cái nào rõ ràng cái đó chứ uh, cha mẹ có dạy ừ, tiền của trên nó là để đi độ chúng sanh chứ không chứ không phải là muốn làm gì làm giờ xin ờ, mỗi lần mà thấy xe mới cũng khoái ra xin xin thì có lúc cho có lúc không cho cho mới dám mua không cho đâu dám mua đâu thôi thì uh, tóm tắt lại uh, rảnh lúc nào ngồi chơi lúc đó nói chuyện cho bà con hiểu Phật bằng âm có thật gán khấn uh, hy vọng qua clip này <laughs> mốt tôi về tôi xây tượng và quan âm ngay chùa chị đừng chửi tôi nữa nghe <laughs> như đó xin kính chào